Diễn dung ta phải trang Lung man hoàng tàu cầu Chiều chiếu chiêu bun tàu dung như miền Ói chủ lùng Phát nhê cha xì David rồ nhê sinh dung Ô yê nhê bèng phim nhê thiên hùng à Yê hiểu nhê chàng hùng Thố mê tao yê Yê buông chủ quần nan nhê chàng hùng mười bun ia mai cháu chuột thuốc khó liền ia muộn ia tàu cầu nhị hòa ô mày bùa ná tế miền à mày bùa ói mảng pìa bun ia chụt nháy thảo hái chắn mày bùa ói lùng máy làm lùng nhị hòa già ló con bẹ nhị cháu thảo hái chắn ói chủ hiu tú chiếu kín chuột căn ống thiên hùng nhé miền buổi ninh căn yê hiểu chiếu giang hồ ninh giả dạ, muang yê chia chia như giang hồ mái tùng bám chuối buổi chiến sầu sách dịa nhé yếm hiếu lồng lồng nhìn hắm ói trụ phùng họ tông họp trụ phùng họ dịa nhé cả nai giả dạ xiên khảo chiếu mai biển chám con hải tàu hải bún ia mùa buồn hải nhung lống ô chéo, thó bún mây nhẹ hiền nhẹ giang chiều ia bùa mây bún ia nhẹ hiếu on lọ cầu chám tú biao chào xiang ăn ngủn tiêu chám nhẹ miền ia ỏi bèn on nhẹ buổi dìa dòm quê chủ chéo à คงไม่กัน ปุนเอียตุเยี่ยมลง